rồi chị Chử Hương chú Văn Lê rất mong muốn tạo thêm một nguồn thu nhập mới bao nhiêu anh chị là có mặt ở đây là vì chúng ta mong muốn có nhiều khách hàng hơn để mua sản phẩm và dịch vụ hoặc đơn giản là có nhiều khách hàng tiềm năng hơn để cho các anh chị trao được nhiều giá trị tới cộng đồng hơn ạ thì chúng ta comment số 2 Vậy thì trong số này có bao nhiêu anh chị ở đây có mặt là muốn xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc là xây dựng thương hiệu thì chúng ta comment số 3 Ồ, chị Trử Hương cả một cả hai cả ba à? sao nhiều người cả ba thế <laughs> thực ra là sẽ Đám có quá. ưu tiên sẽ có cái nào dạ. mà gọi là số 1 của riêng mình cái nào số 2 của riêng mình Đấy, sẽ Không có sao những... bởi vì là trong cái chương trình này à, em sẽ giúp đỡ các anh chị là chúng ta cùng một công sức làm mà chúng ta đạt được cả ba mục tiêu này thậm chí à, sẽ chia sẻ với anh chị những cái bí mật ở trên internet mà giúp chúng ta làm có một thôi nhưng mà chúng ta được hưởng 6 và bình thường những người mà không tham gia khóa học và ít đi học ấy thì khi nghe nói là làm ít hưởng nhiều hoặc là một mà được 3 được 6 thì mọi người sẽ nói là sự bất công và sau cái buổi học này thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ là tại sao những người rốt những người ít hiểu biết nhiều mà họ lại đang trở nên giàu có vô cùng thì uh, trong cái chương trình này chúng ta sẽ khám phá toàn bộ những cái bí mật này nhé và trong cái buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ học uh, cái bài học số 1 là những bí mật để bạn cần phải biết để thành công ở trên internet cái bí mật lớn vô cùng đó là big data thì với cái công nghệ big data này các anh chị cần phải nắm và phải nhớ lúc nào chúng ta cần có nhu cầu gì hay chúng ta muốn làm bất cứ một việc gì thì hãy nhớ đến từ khóa big data cho anh được không ạ với big data thì tất cả các thông tin cá nhân như là tên tuổi giới tính và nơi ở của các anh chị hành vi của các anh chị ví dụ như là các anh chị là con người yêu thương giàu lòng biết ơn hay chúng ta là tham lam ích kỷ thì tất cả những cái này là big data nó biết hết sở thích của anh chị là gì thích ăn uống gì mặc gì và thậm chí đi xe gì thói quen của anh chị là gì chúng ta đi siêu thị hay đi chợ à, đi du lịch trong nước đi à, du lịch nước ngoài hay là chúng ta thích mua sắm hàng hiệu tất cả những điều này thì đều được lưu trữ và khai thác ở trên internet và nếu như chúng ta nắm được bí mật này rồi và chúng ta nhớ đến từ khóa big data và trong cái buổi học ngày nay hoan sẽ chia sẻ với anh chị toàn bộ những cái công cụ những cái tư duy để chúng ta khai thác big data để chúng ta mục đích là chúng ta cung cấp dịch vụ sản phẩm và trao giá trị cho những đến những người đang thực sự cần chúng ví dụ như chị Trường Hương thì nhờ có big data mà chị sẽ biết chính xác là cái khách hàng tiềm năng của chị đang cần gì và đến cuối buổi chương trình thì tôi sẽ demo cho các anh chị xem là tôi có thực sự là hiểu các vấn đề mà khách hàng cũng như là khách hàng tiềm năng của anh chị đang gặp phải hơn chính là các anh chị hay không nhé chúng ta ghi nhớ chúng ta cùng nhau ghi vào tờ giấy ghi vào buộc à, và vở nào là big data mình sẽ không cần phải suy nghĩ nữa ví dụ như mình nghĩ là hôm nay định làm gì khách hàng của mình đang gặp vấn đề gì thì hầu hết ở ngoài kia chúng ta đều vắt óc ra suy nghĩ dành rất nhiều thời gian và công sức để suy nghĩ mà chúng ta không biết một điều rằng nó đã có những cái công cụ thu thập toàn bộ những cái điều này kể cả chúng ta nói chuyện với nhau trong cái buổi zoom này thôi thì chúng ta có nhu cầu gì chúng ta gặp vấn đề gì chúng ta cũng đều bị ghi lại hết và được khai thác một cách triệt để và cái mục đích của nó thì rất là tốt đẹp thôi đó là giúp chúng ta giải quyết được vấn đề ví dụ như à, chị Trử Hương chị có một cái nhu cầu là là muốn mua một chiếc ô tô thì Big Data sẽ biết điều đó và họ sẽ hiển thị cho chị làm cách nào đó họ sẽ giới thiệu cho chị được những cái chiếc ô tô phù hợp với chị xuất hiện trước mặt chị được chưa và từ đó thì chúng ta sẽ có thể là xây dựng thương hiệu thành công này chúng ta bán được nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn và kiếm được nhiều tiền hơn và tôi muốn chia sẻ với các bạn điều này ạ đó là chúng ta thì có rất nhiều cách thức và nền tảng khác nhau để đạt được mục tiêu chứ không phải chỉ riêng một cách vì vậy mà trong chương trình này tôi sẽ chỉ chia sẻ với các bạn những cái cách thức nó đơn giản nhất nhưng mà lại hiệu quả cao để ai cũng làm được và ai cũng tạo ra kết quả được và nền tảng dễ làm nhất và tiềm năng nhất hiệu quả nhất hiện nay đó chính là YouTube vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao lại là YouTube tại sao lại là YouTube đây là những cái điều tuyệt vời vô cùng mà chỉ có YouTube mới có không một nơi nào khác có thứ hai thứ nhất đó là nó vô cùng dễ làm nó hiệu quả và ít cạnh tranh tại sao nó lại dễ làm và dễ bắt đầu cũng như là dễ làm như thế nào ai cũng thể làm được thì ngay trong cái chương trình này uh, sau một lát nữa thôi các bạn sẽ được tận tay trải nghiệm điều này và chúng ta sẽ có nhiều thời gian để làm điều đó cùng với nhau hơn đúng không ạ bất cứ ai độ tuổi nào ngành nghề nào chúng ta cũng có thể tham gia nhé tham gia YouTube hoàn toàn miễn phí và chúng ta tạo ra được những cái nguồn thu nhập lớn từ vài chục cho đến vài trăm thậm chí có những người lên tới vài tỷ một tháng đều xuất phát từ những cái công việc rất đơn giản và tưởng chừng như không mang lại hậu quả tất cả những điều này Hoan sẽ bật mí cho anh chị trong chương trình hôm nay bằng những case study thực tế luôn và chúng ta không cần việc vốn này không ôm hàng thậm chí là không cần bán hàng mà vẫn phải mà vẫn bán hàng và vẫn tạo ra thu nhập nhiều ý này nghĩa là gì ạ là chúng ta có thể bán được rất nhiều hàng hóa tạo ra một nguồn thu nhập rất lớn từ việc bán hàng nhưng mà mình lại không phải là người trực tiếp bán hàng và mình cũng không phải giao du không phải giao tiếp với bán hàng đây là cái điều vô cùng tuyệt vời cho những ai đó muốn kiếm tiền nhưng lại ngại bán hàng và nó giúp chúng ta không giới hạn về thời gian không gian và giúp thoải mái làm việc ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Chỉ cần mình có một chiếc điện thoại hoặc là một chiếc máy tính và có kết nối Internet là được. Và từ đó thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cuộc sống tự do, giúp mình ờ, hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn hơn, có nhiều thời gian hơn. Không chỉ vậy đâu, ờ, nếu như bạn muốn xây dựng ờ, thương hiệu ở trên cá nhân ở trên YouTube thì YouTube nó là lựa chọn số 1 và nó mang lại kết quả lớn nhất hiện nay và nó hoàn toàn miễn phí, dễ làm dễ ra kết quả và nó rất là bền vững và nếu như bạn đang bán hàng hoặc là bạn muốn bán hàng trên YouTube thì kênh YouTube nó giúp chúng ta tiếp cận được với hàng hàng ngàn khách hàng tiềm năng quan trọng là nó đúng người và đúng thời điểm thông qua YouTube search tức là cái động tác mà chúng ta hay lên YouTube rồi chúng ta gõ vào trong cái ô tìm kiếm ý, thì đó chính là giúp chúng ta tiếp cận đúng người và đúng thời điểm đúng thời điểm ở đây có nghĩa là gì là đúng thời điểm mà các bạn đang có nhu cầu ấy, thì chúng ta lên cái ô, ô, ô tìm kiếm đấy chúng ta gõ và biết được những cái bí mật này thì chúng ta là người xuất hiện cho những người tìm kiếm tìm thấy chúng ta đúng không ạ và cái tỷ lệ chuyển đổi ở trên YouTube thì cực kỳ cao bởi vì thói quen của uh, khách hàng của người tiêu dùng bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi họ thay vì họ ra siêu thị họ ra cửa hàng để họ uh, ngắm nhìn sản phẩm mà còn chưa chắc đã được thử chạy đâu đúng không ạ chúng ta ra siêu thị chúng ta không thể nào đòi thử chạy một cái máy giặt hay là cắm tủ lạnh vào để chạy xem nó hoạt động như thế nào mà thay vào đó thì chúng ta thường khách hàng bây giờ có một cái nhu cái xu hướng rất lớn là lên YouTube và xem những người đã mua nó sử dụng nó như thế nào xem nó có hiệu quả hay không rồi họ mới quyết định mua không biết anh chị có ai có cái thói quen này không ạ anh chị nào chúng ta có cái thói quen này trước khi định mua cái gì thì chúng ta hay lên à, xem có ai chuẩn bạch chưa thì chúng ta gõ số 1 đúng không ạ và cái nền tảng để mà xem xem là xem có ai đó chuột bạch chưa ấy thì video nó là nền tảng số 1 nó chân thực nhất nó hữu hiệu nhất và nó tỉ mỉ nhất chứ chúng ta không thể nào mà viết hay là bằng bức ảnh mà có thể là diễn tả được cho khán giả chúng ta biết là cái máy này nó chạy như thế nào nó hiệu quả hay không và nó có đáng mua hay không bản thân hoan thì uh, khi mình có ý định mua bất cứ một cái gì đó thì mình thường là lên YouTube và xem là mọi người sử dụng nó như nào nó có hiệu quả đúng như lời quảng cáo hay không bởi vì quảng cáo thì có thể nói ờ, nói trên trời nói dưới biển nhưng mà có một người họ uh, chuyên đi review hoặc là những cái người họ đã mua rồi họ đã sử dụng rồi thì họ quay trực tiếp thì không có một cái lời nói dối nào ở trong đó cả họ nói dối được nhưng mà hình ảnh và video thì không biết nói dối vì vậy mà video có thể nói nó là một cái nền tảng mà chân thực nhất và chúng ta có thể bán được sản phẩm giá trị cao và thậm chí là cực cao ở trên YouTube nhé các anh chị và cái bí mật ở đây đó là chúng ta làm một mà được hai chúng ta xuất hiện kết quả tìm kiếm ở trên cả hai nền tảng Google và YouTube đó là bởi vì Google nó là mẹ của YouTube và nó tối ưu rất nhiều chúng ta cùng một công thôi một công mình làm nội dung thì nó được xuất hiện ở hai nền tảng nếu như các anh chị chúng ta làm nội dung ở trên website thì mình chỉ xuất hiện khi lên Google gõ tìm kiếm và lên YouTube gõ tìm kiếm thì không thể nào xuất hiện được. Nhưng nếu vẫn một công sức đó mà chúng ta lại làm video thì chúng ta lên Google gõ nó cũng ra và lên YouTube gõ nó cũng ra.